Anh chị có thấy đây là chiếc xe sang trọng, lịch lãm ạ? Và không chỉ có vậy, chiếc xe này đang được hỗ trợ lên đến 110 triệu đồng. Và ngoài ra khi quý anh chị mua xe trong tháng 12 này tại showroom Mazda Láng Hạ bên em thì chiếc xe này đang được hỗ trợ thêm gói phụ kiện trị giá 20 triệu đồng nữa. Vâng, đó chính là chiếc xe Mazda 6 đang có sẵn tại showroom bên em. Thì Mazda 6 này nó có 4 phiên bản để quý anh chị lựa chọn. Đó là bản Luxury, bản Premium tiêu chuẩn này, bản Premium cao cấp này và bản 2.5 Premium nữa thì với cái mức giá hỗ trợ như vậy thì nếu quý chị ở Hà Nội thì giá lăn bánh của nó chỉ còn là 925 triệu đối với bản Luxury thôi và bản Premium cao cấp thì hiện tại giờ nó là lăn bánh là 1 tỷ 037 triệu và bản Premium tiêu chuẩn thì lăn bánh chỉ còn là 980 triệu thôi quý chị ạ. Còn đối với bản 2.5 Premium cao cấp ấy, thì ờ, giá làm bánh của nó tại Hà Nội là 1 tỷ 000 à, 1 tỷ 143 triệu quý anh chị nhé. Đó. Đây là cái giá em báo cho quý anh chị ở Hà Nội đang được hỗ trợ như vậy. Còn nếu quý anh chị ở tỉnh thì đây là cái mức giá để quý anh chị tham khảo. Ở tỉnh thì quý anh chị sẽ rẻ hơn 20 triệu tiền biển này và 2% thuế trước bạ nữa. Nhưng mà em chỉ bán được với ờ, khách hàng ở Hà Nội thôi còn ờ, do Mazda phân vùng rồi nên là em không thể bán được. Đó thì quý anh chị có thể tham khảo nếu quý anh chị đang quan tâm chiếc xe Mazda 6 này thì hiện tại bên em đang có sẵn xe để quý anh chị lái thử và trải nghiệm thực tế. Hãy ờ, gọi cho em theo số điện thoại là 0971 957 388 để em chuẩn bị xe trước khi quý anh chị đến nhé. Thì khi quý anh chị đến là đỡ phải ờ, mất thời gian chờ đợi. Đó. Còn bây giờ thì em muốn giới thiệu với quý anh chị những cái tính năng cao cấp và những cái option đáng giá của chiếc xe Mazda 6 này đang được trang bị. Trước mắt quý anh chị là chiếc xe Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium cao cấp. Thì ờ, chiếc xe này đang có giá là 1 tỷ 037 triệu. Thì với 1 tỷ 037 triệu thì quý anh chị sẽ sở hữu được cụm đèn chiếu sáng này là đèn led có ờ, chức năng là tự động bật tắt đèn chiếu sáng và nó chính là đèn đèn ờ, thông minh thích ứng với ba chế độ đó là à, tự động chống chói cho người đối diện này à, tự động sẽ tập trung ánh sáng chiếu xa khi ở giải tốc độ cao và chiếu gần khi ở giải tốc độ thấp đó và có cái radar ở trong cái logo Mazda này logo Mazda này kết hợp với lại hai cảm biến phía trước này và cái camera ở trên kính chắn gió kia thì sẽ hỗ trợ quý anh chị là chức năng là bám đuổi theo phía xe phía trước này và tự động phanh khi quý anh chị ở trong thành phố đó. hai chức năng mà như ờ, chúng ta thường gọi nó là chân ga tự động thích ứng và cảnh báo giảm thiểu va chạm phía trước đó đấy phần đầu xe em muốn giới thiệu à, thêm nữa là cái cụm đèn gầm này cũng là đèn led nhé. đây đèn đèn gầm này à, đây đèn gầm này. trông rất là sang trọng và hiện đại đúng không ạ à, bên phần hông xe thì quý anh chị thấy là xe này được với bản uh, à, 2.0 Premium là cao cấp này thì la răng của nó sẽ là la răng 19 inch Đấy, mang la răng đúc nữa quý anh chị nhé trông rất là thể thao đúng không ạ phanh đĩa cả bốn bánh Đấy. còn đối với bản uh, tiêu chuẩn và bản luxury thì nó la răng là 17 inch quý chị nhé xe được trang bị là camera 360 đây phần đầu xe này và các cái gương chiếu hậu này đều được trang bị là camera 360 này trên gương chiếu hậu có tích hợp xi nhan bao rẽ và có tích hợp cái đèn cảnh báo ở trên gương đấy và cái đèn cảnh báo này hỗ trợ quý anh chị là khi ờ, quý anh chị có phương tiện cất ngang khi lùi này cảnh báo điểm mù này hỗ trợ quý anh chị chuyển làn nó sẽ cảnh báo trên gương chiếu hậu này đó đấy là nổi bật của dòng xe Mazda 6 bản Premium này phần đuôi xe thì ờ, có điểm chú ý đó là thứ nhất là cái cốp của chiếc xe này rất là rộng đến đến 480 lít đây em sẽ mở cho quý anh chị thấy cốp của chiếc xe Mazda 6 là rất là rộng luôn Đấy, quý anh chị thấy không hao hồ để đồ Đấy. trong cái cốp này thì sẽ chứa là uh, lốp dự phòng này và dụng cụ uh, cứu hộ đấy dụng cụ cứu hộ đó đây là cái cam 360 ở ờ, phần phía sau xe đấy rồi là chiếc xe này có bốn cái cảm biến lùi phía sau à, hỗ trợ quý anh chị lùi đỗ xe này à, cảnh cảnh báo phương tiện cất ngang khi lùi này rồi là cảnh báo điểm mù này hỗ trợ quý anh chị uh, chuyển làn đó cảnh báo chuyển làn Đây là các chức năng của bốn cảm biến này bây giờ chúng ta sẽ vào uh, bên trong khoang nội thất của chiếc xe Mazda 6 xem nó uh, được trang bị những gì nhé đây là nội thất của chiếc xe Mazda 6 đấy ạ. Bản Prado. Thì quý anh chị thấy là với tông màu chủ đạo là màu đen này, toàn bộ nội thất là bọc da này. Quý anh chị thấy không? Từ táp ly cửa này cũng là đều bọc da nhá. Với các đường may chỉ thật này. Trông rất là sang trọng này. Rồi. Đây là các nút ờ, điều khiển kính chắn gió này, tự động một chạm này. Điều ờ, chỉnh gương ờ, chiếu hậu này. Rồi. Phần ghế đây thì uh, ghế hàng ghế trước thì là chỉnh điện Đấy, với ghế lái thì có nhớ vị trí người ngồi nữa Đấy, các chị thấy ạ hàng ghế đầu này có thêm chức năng nữa là làm mát ghế rất ờ, phù hợp với lại điều kiện khí hậu của Việt Nam mình trên vô lăng ba chấu này thiết kế rất là trẻ trung và hiện đại Đấy, có tích hợp ờ, chức năng rảnh tay tai nghe này chân ga tự động này chân ga tự động thích ứng này màn hình Đấy, màn hình uh, kỹ thuật số này rất tương phản và sắc nét ừ. Đấy, trên vô lăng thì có lễ số thể thao trên vô lăng nữa đấy ừ. rồi là màn hình giải trí đấy màn hình giải trí 8 inch này quý chị thấy ạ à, tích hợp Apple Car và Android 2 này à, và đặc biệt là nó kết hợp với lại 11 à, loa bầu cho ra âm thanh giải trí cực kỳ tuyệt vời luôn rồi à, đây là điều hòa tự động quý anh chị nhá, Đấy, điều hòa tự động hai vùng độc lập này uh, cần số mọc ra ấy. Xe được trang bị ở động cơ là 2.0 lít kết hợp với số tự động là 6 cấp thì giúp chiếc xe vận hành ờ, rất là mạnh mẽ này và êm ái, đặc biệt là tiết kiệm nhiên liệu. Cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó khi ở ngoài đô thị chỉ có 4,93 lít thôi anh chị ạ. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đây có chế độ Sport Mode này. Phanh tay điện tử này, rồi là các cái núm ờ, điều chỉnh âm âm lượng của màn hình giải trí đấy ạ. Xe này được trang bị là màn hình hiển thị tốc độ hấp đấy Rồi là sạc không dây nhá quý anh chị nhá. Sạc không dây đấy ạ. Đó. Video của em hôm nay là đến đây là kết thúc thì hy vọng là qua video này thì đã chia sẻ được những cái ờ, đặc điểm nổi bật của chiếc xe Mazda 6 cùng video là Ờ, các cái chương trình khuyến mại ờ, cung cấp tới quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ.